Chào các chị đến với kênh youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 23 tháng 6 à, năm 2021 à, Cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai báo giá tới các anh chị một chiếc xe à, Toyota Innova 8 chỗ ngồi Năm sản xuất à, cuối 2008 Biển số 60A à, 10047 à, à, phiên bản Z được nâng cấp lên phiên bản G giá tiền chào bán là 190 triệu bao rút hồ sơ gốc bao công chứng mua bán ủy quyền cho các anh chị nào có nhu cầu mua về sử dụng chiếc xe được à, tư nhân người chủ à, ở Xuân Lộc đứng tên à, giá tiền này cũng tương đối một chiếc Toyota Innova 8 chỗ xe này đặc biệt không có lỗi về cái dàn đồng cũng như là máy xe rất là đẹp màu sơn này cũng sạch sẽ à, khỏi khỏi phải dậm sơn đánh bóng lại xe cực kỳ là là là sáng sáng rồi Ờ, trời mưa cho nên à, xe chưa rửa anh chị xem cho à, chốt chiếc xe này thì gọi cho cửa hàng à, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số di động 08 68 33 77 79 số Zalo à, 0919 24 35 66 chiếc xe này được người chủ đang sử dụng vừa thay bốn cái vỏ mới bốn cái vỏ mới thay chưa chạy nha các anh chị nha bốn cái vỏ thay à, rất là mới luôn à, xe không lỗi về dàn đồng nha dàn đồng rất là đẹp à, bốn cái vỏ xe chưa rửa cho nên hơi dơ cho các anh chị à, màu sơn ngoài là màu à, xám lông chuột rất đẹp nội thất bên trong là mới tinh luôn các anh chị nha mới cực kỳ luôn đầy đủ hết à, giả đá à, lên kính bấm này nha các anh chị lên kính bấm màn hình à, tay lái bốn cháu hai dàn lạnh nha đó hai dàn lạnh à, cái máy rất là êm luôn nha bọc được bộ da bọc bộ da bọc sàn bọc la phong à, 190 triệu 2008 8 chỗ ngồi gầm máy rất êm xe không lỗi nha anh chị nào mua về à, chạy du lịch cũng được hoặc là mua về à, đi cày à, đồ cũng ngon tại à, thương hiệu Toyota phía sau mình có hai cái màn hình nữa nha các anh chị hai màn hình số ghế bộ ghế da mới bọc ghế sàn là phong mới bọc à, xin nhắc lại là cái thương hiệu Toyota này thì à, chúng ta mua về à, sử dụng cũng như mua về cày hay là mua về à, phục vụ cho công việc khác cũng đẹp à, phía bằng ghế sau à, xe cỡ gắn được à, camera che camera che xe này không lỗi nha dàn đồng rất là đẹp luôn à, dàn lạnh rồi lên đầy đủ hết này xe này sùng chỉ với lại à, à, độ rin của nó thì cực kỳ đẹp nha các anh chị nha độ rin cực kỳ đẹp luôn có 190 triệu thôi anh chị nào có nhu cầu kết nối à, sử dụng hoặc là mua về phục vụ cho bản thân gia đình sau này có kẹt tiền bán lại cũng đỡ lỗ với giá tiền này tương đối hợp lý nha rồi xin nhắc lại là cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế à, huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai à, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ à, đã qua sử dụng từ 4 chỗ ngồi cho đến à, 9 chỗ ngồi à, giá tiền dao động từ khoảng 50 triệu là có một chiếc cho đến 500 triệu đồng à, chỉ bán xe giá rẻ à, không có bán xe cao cấp nha các anh chị nha rồi anh chị nào muốn bước thêm thông tin thì chúng ta truy cập vào YouTube à, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và xem rất nhiều xe đang bán trên trang YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai các anh chị lưu ý là cửa hàng Ờ, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe cho cửa hàng hình thức chúng ta mua bán à, từ xa không cần phải đến làm trực tiếp tại cửa hàng hàng tháng cửa hàng sẽ cung cấp cho các anh chị khoảng 450 chiếc Toyota Innova đủ loại cùng các à, dòng xe 7 à, chỗ giá rẻ như Fortuner, Ford Everest, Isuzu, Kia Karen, những xe Vios, Kia Morning vân vân. Những dòng xe thông dụng của thị trường Việt Nam hiện nay à, giá cả hợp lý các anh chị nào làm cộng tác viên của cửa hàng thì làm đây rất đơn giản nha không cần phải à, bỏ vốn bỏ công cũng như không cần phải à, để làm trực tiếp mà chúng ta làm qua hình thức từ xa chúng ta truy cập vào YouTube bấm vào nút đăng ký ở góc phải màn hình YouTube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai và sau khi các anh chị có bấm nút đăng ký à, thì cửa hàng sẽ nhắn tin cho các anh chị qua tin nhắn thông báo là xe của cửa hàng có xe mới về và các anh chị chỉ việc chia sẻ lên Zalo Facebook và bán thôi vì hàng tháng các anh chị nào bán được nhiều thì cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị nhiều cũng như là các anh chị bán ít thì à, thu nhập ít không cần phải đến làm trực tiếp cũng không cần phải bỏ vốn bỏ công cửa hàng sẽ cung cấp xe và dọn xe cho các anh chị đầy đủ hết à, xe đẹp cho các anh chị về bán thôi không cần phải à, tốn thêm khoản nào nha đây à, số điện thoại của Lân Ngọc Đồng Nai là số 0919 24 3566 số Zalo à, là 0919 24 3566 xin lỗi số di động là 0868 68 33 77 à, sau khi cửa hàng quay à, cho các anh chị xem sẽ cho dọn dẹp vệ sinh lại nha xe gầm máy rất êm xe này là không lỗi các anh chị nha à, không lỗi à, đặc biệt là gầm máy cực kỳ êm cho người chủ mới bảo trì bảo dưỡng hết mấy chục triệu cho nên à, các anh chị à, yên tâm về cái khâu gầm máy ha à, về cái khoản à, giấy tờ thì cửa hàng sẽ bao rút ký à, ký mua bán hoặc ký ủy quyền các anh chị lưu ý là hàng tháng về khoảng 450 chiếc chúng ta xem xe các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được à, còn anh chị nào muốn bán xe à, kiếm thêm thu nhập cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta chia sẻ video à, vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được rất dễ nha chúng ta chia sẻ trên Zalo Facebook hoặc là chúng ta chia sẻ trên các trang mạng khác à, tùy theo cái à, cách làm của các anh chị à, bây giờ thì công nghệ thông tin rồi làm rất khỏe à, làm cũng không cần phải bỏ vốn bỏ công cửa hàng sẽ cung cấp xe cũng như là các anh chị cũng không cần phải để làm trực tiếp à, không cần bằng cấp trình độ cũng như là không có cần phải à, hình à, thức hay là à, tướng mạo gì hết nha ai cũng có thể làm được độ tuổi nào cũng có thể làm được à, chúng ta chỉ truy cập vào youtube ô tô là ngọc đồng nai và chia sẻ video vậy thôi chứ bán nhiều thì hoa hồng sẽ chuyển khoản qua cho các anh chị nhiều các anh chị à, chụp lại số điện thoại của khách hàng gửi Zalo cho Lân Ngọc qua số Zalo 0919 24 35 66 thì Lân Ngọc sẽ gọi cho tư vấn cho khách hàng sau khi giao dịch mua bán thành công sẽ thanh toán cho các anh chị tiền hoa hồng tiền giới thiệu qua tiền hình thức chuyển khoản cái xe này của mình mà mới thay bốn cái vỏ các anh chị vô hai đàn lạnh kính bấm lóc cửa đồ à, đầy đủ hết rồi chút nữa cho rửa sạch là bán thôi không cần phải à, không cần phải phải làm gì thêm xe sơn rất là đẹp màu xám lâm chuột 2008 à, à, giá tiền là 190 triệu anh chị lưu ý dùm là cửa hàng có hai số điện thoại số di động là 0868 33 77 79 số Zalo là 0919 24 3566 lưu ý là luôn tuyển các anh chị cộng tác viên bán xe phụ qua hình thức ngồi tại nhà và chia sẻ Zalo Facebook bán à, lưu ý là nhớ vào bấm nút đăng ký dưới góc phải màn hình để cho cửa hàng được à, thông báo tin nhắn có xe mới về cho các anh chị nhé à, các anh chị không đăng ký cửa hàng sẽ không biết và nhắn tin cho các anh chị thông báo có xe mới về à, hà, nếu muốn biết thêm nhiều xe thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, và xem rất nhiều xe đang bán trên kênh cá nhân nha rồi báo giá sơ lược thôi các anh chị nào có nhu cầu kết nối thì gọi cho Lân Ngọc số di động 0868 337779 số à, Zalo à, 0919 24 3566 rồi cảm ơn các anh chị à, cộng tác viên